Vâng, xin chào tất cả các bác Và hôm nay đến với cái video này Thì em xin phép và giới thiệu đến với các bác Về cái bộ đồ chơi tài xỉu không hoàn toàn không tăng tích Đó là bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 Lắc giữ tài xỉu theo ý muốn Và bác nào mà đã làm đa đã và đang làm tay cái Mà đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này bên em rồi Thì chắc là các bác cũng đã biết được cái sự hiệu quả mà nó mang lại cho các bác khi đi chơi như thế nào còn bác nào mà chưa sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này bên em thì các bác cứ xem hết video có gì cứ alo cho em hoặc kết bạn zalo với em số điện thoại em ở trên màn hình em sẽ tư vấn cho các bác hoặc test thử hột cho các bác qua Zalo với cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tan tích 2020 này nó là cách để giúp cho các bác tay cái khi đi chơi tại các sòng sới đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp các bác luôn luôn giành chiến thắng cái bộ hột 2020 này nó là bộ hột độc quyền của cửa hàng Sơn Tài Xỉu bên em. Các bác khi mua hột có nên tham khảo kỹ, đừng so sánh hột của em với hột của những cái cửa hàng khác bởi vì là hột bên em hoàn toàn khác, bên em hoàn toàn làm hột bằng tay không phải bằng máy và bên em làm hột có tỷ lệ để sao cho các bác khi lắc hột hột các bác đi đều 5 năm tỷ lệ lên bảo cao và các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình nếu các bác muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được test thử tăng tích để cho các bác cảm nhận cùng với em cái độ xanh chín của bộ hột này nó hoàn toàn là không tang có đúng như là em nói hay không và đầu tiên thì em xin được thử nam châm đây nam châm này các bác này em thử luôn cả nắp chén dĩa hột này không hít này. bây giờ em xin được à, thử nước muối này nam châm không hít rồi bây giờ là nước muối nổi nha các bác nhá đây nước muối này nổi này hoàn toàn rất là đều nổi đều các mặt chứ không phải riêng mặt nào cả đúng không ạ đây sau khi uh, rửa bằng nước muối xong thì các bác có nhớ ở những video trước em nói như nào không ạ mình nên rửa lại bằng nước lọc nước lọc lạnh nha các bác bởi vì là nếu mà mình mà không rửa lại ấy, thì nước muối nó sẽ bắt vào cái mặt hột này nên là sẽ dẫn đến cái việc là các bác lắc hột nó sẽ không đi theo ý muốn của mình các lau thật kỹ Và sau đây thì em ờ, xin phép được dọi đèn Em dọi đèn cả ba hột cho các bác Các bác nhìn này Các thấy hột sao ạ Hoàn toàn là trong trong suốt luôn Đúng không ạ Đây Được chưa ạ Nam châm không hít nước muối nổi dọi đèn trong rồi đã đủ cái tiêu chí của về phần tăng tích chưa ạ và riêng với bộ hột tài xỉu 2020 này bên em em bao cho các bác ăn thua trẻ hột luôn nếu như các bác mua hàng không tin tưởng rằng hột này hoàn toàn không tang mà lại có thể lắc giữ tài giữ xỉu lắc theo ý muốn của mình các bác có thể mua dư ra một hột em trẻ hột tại chỗ cho các bác được chưa ạ và sau đây em xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái sự hiệu quả của bộ hột này. Khi mà bên em chưa chia sẻ cho các bác cách để các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của mình mà các bác chỉ cần ờ, cầm cái bộ hột này thôi, các bác tự lắc là bộ hột này nó đã có tỷ lệ lệ hột là đi đều 5 năm rồi. Đây, bây giờ trước tiên em sẽ lắc thử cái bộ hột này mà chưa có cái cách lắc của bên em để cho nó đi đều 5 năm chén tài chén xỉu cho các bác xem Bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ? Em lắc về xỉu nha Xỉu đúng không ạ? Tài Xỉu Tài Xỉu Tài Được chưa ạ? Các bác thấy bộ hột này sao ạ? Đi đều đúng không ạ? Chén tài, chén xỉu Bây giờ thì em xin phép sẽ được uh, lách theo cái cách lắc của bên em Để em giữ tài, giữ xỉu cho các bác thử một vài chén Đây nó đang ở tài đúng không ạ? Tiếp theo em sẽ giữ tài cho các bác Tài một chén đúng không ạ? Tài hai chén Tài ba chén tài 4 chén tài 5 chén tài 6 chén tài 7 chén à đâu <laughs> xuống xỉu xuống xỉu rồi đúng không ạ bây giờ chén này em sẽ giữ xỉu cho các bác vừa nãy mình đã được mấy chén à, tài rồi nhỉ 6 chén đúng không ạ bây giờ em giữ xỉu cho các bác này một xỉu hai xỉu lên bão luôn này các bác này bão hai ba xỉu bốn xỉu năm xỉu sáu xỉu bảy xỉu tám xỉu bão tiếp này các bác này chén này nó lên tài là chén phản nhưng mà nó lại ra bão thấy chưa ạ các bác thấy bộ hột nhà em như thế nào rồi ạ em nói thật là em là con gái mà với cái bộ hột này em chỉ mất khoảng ờ, một tiếng đồng hồ là em đã có thể lắc theo ý muốn của mình rồi chứ chưa gì nói đến các bác các bác khi mà đã đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu bịp rất là nhiều rồi thì đối với cái bộ hột này khi mà về tay mình nó sẽ rất là dễ dàng nên các bác không phải lo sợ gì là chưa mua các bác đã lo là có thể là mình không lắc được không đánh được hay thế này thế kia các bác yên tâm bộ hột nhà em đã làm khẳng định là uy tín vừa nãy em đã lắc cho các bác được ờ, uh, 6 chén tài mấy chén xỉu đó vừa rồi đó thì em cũng không nhớ rõ lắm nhưng trong đấy nó đã lên hai chén bão rồi đúng không ạ một lúc nãy là lên bão hai bây giờ lên là bão bộ 4 các bác bộ hột nha làm sao ạ đi đều tỷ lệ bão cao có thể rắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình